Hello, xin chào các anh chị em. À, chúng ta sẽ có à, vài phút vào buổi sáng để chúng ta chào nhau trước khi chúng ta bắt đầu chương trình à, bản tin buổi sáng của ngày hôm nay ạ. À. À, nếu chúng ta quan sát về các diễn biến về chứng khoán thế giới, chứng khoán Việt Nam, chứng khoán à, Mỹ, chứng khoán châu Âu và nhiều chứng khoán khác thì chúng ta đến là mỗi một ngày chúng ta có rất nhiều các thông tin khác nhau. Những thông tin đó thì với mỗi chúng ta chúng ta lại tiếp nhận các thông tin khác nhau và chúng ta phản ứng khác nhau và dẫn đến chúng ta có kết quả khác nhau làm thế nào để chúng ta giúp chúng ta có thể hiểu rõ rằng là nếu khi mà chúng ta nếu các thông tin nó đến với chúng ta chúng ta cần phải phản ứng cần phải hiểu rõ cần phải gì đưa ra quyết định như nào cho nó đúng đây là một trong những phần cực kỳ quan trọng để giúp cho các nhà đầu tư chứng khoán chúng ta có thể thành công có thể à, biết được đâu là những cái quyết định đúng sai trong đầu tư ạ thông thường thì phần lớn chúng ta đầu tư chứng khoán chủ yếu là đầu tư theo cảm tính à, chủ yếu đầu tư theo thói quen chủ yếu đầu tư theo mách nước của người khác và đặc biệt là chúng ta đầu tư chẳng biết là lý do gì chúng ta đầu tư nên chính vì vậy nếu mà chúng ta đặt câu hỏi là nếu chúng ta muốn kiếm tiền thật nhanh mà chúng ta không có kiến thức chúng ta không có nền tảng chúng ta không hiểu rõ thì thị trường nó vận động ra sao thì làm thế nào chúng ta kiếm được tiền đó chính là một canh bạc vậy ở đây chúng ta sẽ nói về câu chuyện tại điểm này ở à, tại điểm đường này thì chúng ta biết rằng là phần lớn thị trường trên thế giới chúng ta có thể quan sát trên cái biểu đồ ở đây chúng muốn cho các bạn hiểu rõ rằng là ở trong đầu tư chứng khoán thì chúng ta có sự liên kết với thị trường chứng khoán Mỹ chứng khoán địa châu Âu toàn bộ thế giới đặc biệt là với thị trường Việt Nam tuy nhiên thì ở một, một giai đoạn nào đó chúng ta hiểu đơn giản đó là gì ạ liệu quá trình hồi phục của nền kinh tế Mỹ có phải là hồi phục thực sự hay không hay chỉ là những cái đợt hồi phục mang tính chất là những cổ phiếu bị giảm quá sâu và sau đó nó có sự hồi phục nên nếu việc mà chúng ta hiểu rõ cái sự hồi phục này là hồi phục để bước vào một chu kỳ tăng hay hồi phục để tiếp tục đi xuống đó là hai điều mà chúng ta cần phải nắm rõ được trong quá trình đầu tư chứng khoán Hello, nếu các bạn nếu các bạn lần đầu tiên tham gia đầu tư chứng khoán hoặc là bạn đã tham gia rất là lâu rồi, chúng ta đặt ra câu hỏi là gì ạ? Bạn mong muốn điều gì? Bạn mong muốn điều gì tại điểm này? Điều đầu tiên cho chúng ta đó là mục tiêu tài chính đúng không ạ? Mục tiêu tài chính là mục tiêu quan trọng nhất để giúp chúng ta định hướng được à, tầm nhìn, giúp chúng ta có gì ạ? Có cuộc sống tuyệt vời hơn, tốt đẹp hơn. Tuy nhiên nếu chúng ta đầu tư chứng khoán mà không biết rằng là năm 2022 chúng ta đang mong muốn là có bao nhiêu phần trăm lợi nhuận mong muốn rằng là cái lợi nhuận chúng ta đến từ đâu đến từ nền tảng nào đến từ cổ phiếu nào đến từng giai đoạn nào đó là một phần quan trọng để giúp chúng ta trưởng thành hơn hôm nay chúng ta sẽ quay trở lại câu chuyện của ngày hôm nay đó là thị trường Việt Nam đang ở đâu liệu cơ hội của chúng ta còn tiếp tục hay không ạ thực tế là thị trường chúng ta đang gì ạ đang trong giai đoạn điều chỉnh tuy nhiên thì ờ, với cái việc mà điều hành kinh tế vĩ mô của chính phủ chúng ta đang rất là tốt nên chính vì vậy thì Dũng tin chắc rằng là trong thời gian ngắn nữa thị trường chúng ta có thể tạo đáy tuy nhiên để tham gia vào thị trường đúng thời điểm đáy thì đây là không phải công việc dễ dàng đặc biệt là với các nhà đầu tư cá nhân với các nhà đầu tư nhỏ lẻ với những nhà đầu tư mới tham gia thị trường nên chính vì vậy các bạn cần hiểu rõ rằng là chúng ta cần phải kết hợp một số các yếu tố về kinh tế vĩ mô đó là lãi suất tỷ giá biến động của Ờ, CPI và đặc biệt là là các nhóm ngành nào có thể hưởng lợi trong cái uh, chu kỳ đó điều thứ hai chúng ta có thể hiểu đó là gì ạ dòng tiền nào đang được tập trung dòng tiền nào đang được thoát ra khỏi trường dòng tiền nào đang gì ạ không có dòng tiền và đấy chính là lý do chúng ta cần phải nắm rõ được không phải chúng ta thấy cổ phiếu giá rẻ chúng ta mua vào không phải chúng ta thấy là cổ phiếu ai đó mất nước là cổ phiếu tốt chúng ta mua vào bởi vì với cái việc mà cổ phiếu rẻ cổ phiếu tốt trên thị trường chúng ta thấy rất nhiều cổ phiếu rẻ có những cổ phiếu nó tiếp tục tăng và tiếp tục tăng nữa nhưng có những cổ phiếu thì tiếp tục giảm và tiếp tục giảm nữa nên chính vì vậy thì dòng tiền là một trong yếu tố quan trọng trong kinh doanh chúng ta cũng thấy rằng là nếu một doanh nghiệp mà có dòng tiền đang giảm xuống có thể lợi nhuận đang giảm xuống có thể là vay đang giảm xuống có thể kết quả kinh doanh không được tốt và có thể là gì ạ các cổ phiếu đang giảm xuống thì nếu tài sản của họ đang giảm xuống mà chúng ta tiếp tục đầu tư thì đó là cái câu chuyện đó là chúng ta chẳng hiểu con số về tài chính Vậy con số tài chính là một trong những phần quan trọng để giúp chúng ta từ nhà đầu tư thông thường trở thành những nhà đầu tư lão luyện. Từ nhà đầu tư không biết gì có thể kiếm được lợi nhuận và chúng ta trở thành tự do tài chính. Nên trong đầu tư nếu chúng ta không hiểu con số tài chính, không hiểu là nguồn dòng tiền nó đến từ đâu trong một doanh nghiệp, không hiểu là yếu tố kinh tế nào tác động đến để giúp doanh nghiệp đi lên không hiểu là một cổ phiếu khi mà có dòng tiền thì các biểu đồ nó biến động ra sao nó đang tích lũy nó đang phân phối nhiều nhà đầu tư không hiểu rõ thế nào là tích lũy thế nào là phân phối nên chính vì vậy họ cứ lao vào những con thiêu thân và đây chính là kết quả của sự gì ạ thất bại trong đầu tư nếu các bạn đang đầu tư chứng khoán nếu các bạn đang bắt đầu trong những đầu tư chứng khoán hoặc đầu tư lâu năm vẫn bị thua lỗ thì hãy quay trở lại đó là tư duy tư duy là một trong những cái phần quan trọng nhất để giúp chúng ta định hình trong đầu tư bạn muốn đầu tư tư duy gì ạ bạn đầu tư ngắn hạn đầu tư trung hạn hay đầu tư lướt sóng lướt sóng đó là những cái chiến lược đầu cơ mà bạn không thể nào đầu tư và vừa đầu cơ được nên ở mỗi giai đoạn khác nhau bạn sử dụng những chiến lược khác nhau có thể đầu tư có thể đầu cơ tuy nhiên thì cái cốt lõi vẫn là doanh nghiệp vẫn là kinh tế vĩ mô vẫn là dòng tiền trong những cổ phiếu ở phần cuối này Dũng sẽ có thể chia sẻ cho các bạn đôi chút về thị trường thời điểm này để các bạn có thể hiểu rõ rằng là trong mỗi buổi sáng khi chia sẻ với các bạn Dũng mong muốn rằng là sẽ cho các bạn chúng ta nhiều động lực hơn nhiều niềm tin hơn nhiều cái sức mạnh hơn đặc biệt là nhiều cái cái cái, cái kiến thức để giúp chúng ta định hình được tư duy đúng đầu tiên chúng ta quay trở lại về Dow Jones nếu các bạn đang quan sát cái chỉ số Dow Jones cũng chia sẻ ở đây thì các bạn biết rằng là trên báo chí rất nhiều các thông tin đang diễn ra thông tin nói rằng thị trường đang tốt Mỹ đang rất là tuyệt vời và chúng ta có thể nghĩ rằng là nếu thị trường đang tốt Mỹ đang rất giờ vậy quá trình hồi phục của thị trường như này đây chúng ta gọi là hồi phục yếu tất cả quá trình điều chỉnh giảm mạnh này thì thông thường sẽ có những đợt hồi phục đây là những người phục yếu bởi vì dòng tiền không có tham gia vào khi dòng tiền không có tham gia vào với quá trình hồi phục không có dòng tiền này thì thị trường lại tiếp tục đi xuống khi quá trình hồi phục này không có dòng tiền thị trường tiếp tục đi xuống nên quá trình kéo lên nó mang tính chất là gì ạ à? nó mang tính chất là các nhà đầu tư bán khống đã gì ạ à? thu gom lại các cổ phiếu để kéo lên nên chính vì vậy thì chúng ta thấy là thị trường chứng khoán Mỹ vẫn bước vào một chu kỳ giảm dài hạn chúng ta chưa biết còn khi nào tạo đáy nhưng ở đây chúng ta thấy là phía trên này chúng ta thấy là dòng tiền rất lớn đang được bán ra ở càng phía dưới này chúng ta thấy là những cái quá trình hồi phục quá trình hồi phục không có dòng tiền tham gia vào vậy không có dòng tiền tham gia vào mà chúng ta chỉ nghe các thông tin đó là chứng khoán Mỹ tăng 5 điểm có thể đây là một giai đoạn downtrend hay là một giai đoạn uptrend những thông tin này nó quá ngắn nên nếu chúng ta sử dụng thông tin quá ngắn thì đó chính là nguyên nhân của những sai lầm trong đầu tư ok thế bây giờ chúng ta lại quay trở lại thị trường Việt Nam nếu các bạn đang quan sát về thị trường Việt Nam chúng ta có thể hiểu đơn giản dòng tiền trên thị trường chứng khoán Việt Nam chỉ số đầu tiên chúng ta sẽ nói về chỉ số VN30 đây là chỉ số rất là gì ạ à? đây là chỉ số rất là quan trọng bởi vì đây là những dòng tiền lớn có thể tham gia vào thị trường nếu một cổ phiếu tiếp tục đi xuống nếu VN30 tiếp tục đi xuống với những biên độ nhỏ như này thì với những biên độ nhỏ như này đây là một cái lý do khiến chúng ta có thể thua lỗ rất nặng khi những biên độ nhỏ như này chỉ cần một đợt giảm nhẹ với khối lượng lớn có thể thị trường bước vào một downtrend nên không có dòng tiền tham gia vào những đợt hồi phục như này thì với chúng ta hãy đứng ngoài và tập trung đứng ngoài để nghiên cứu để quan sát để theo dõi để nắm rõ được xu hướng thị trường tiếp theo nếu chúng ta chỉ kiếm một vài đồng tiền lẻ ở những cái đoạn ngắn như này nếu thị trường giảm thì biên độ rất lớn những cái đợt hồi phục như này nếu bạn nào đã hiểu rõ về LPFI trong viết A Đây là một trong những cái kiến thức rất quan trọng để giúp chúng ta hiểu rõ được các quy luật vận động của thị trường. Nếu các bạn đã nghiên cứu về LPFI, đó là trong viết A đó là những cái biến động nhỏ dần, dao động nhỏ dần với biên độ nhỏ dần, với khối lượng nhỏ dần. Đấy là một cái trạng thái rất là nguy hiểm với nhà đầu tư cá nhân chúng ta. Bao nhiêu bạn đã hiểu rõ điều này? Có thể comment số 1 đúng không ạ? Nếu bạn hiểu rõ rằng là với những biên độ giảm dần trong một xu đi lên thì đó là một cơ hội tuyệt vời để giúp chúng ta mua cổ phiếu nhưng ở đây là biên độ giảm dần trong xu giảm nếu chúng ta có thể thì là hiểu rõ rằng là nó giảm biên độ càng nhỏ càng về xu cuối thì cái tỷ lệ rủi ro chúng ta rất là cao một bài bạn có thể đầu tư ngắn hạn có thể kiếm được lợi nhuận trong một vài ngày có thể trong một vài tuần tuy nhiên chỉ cần một lần thua lỗ là chúng ta có thể mất hết và một vài hôm nữa mùng 6 tháng 7 mùng 6 mùng 7 tháng 8 à, Dũng sẽ có một chương trình đặc biệt ở Hồ Chí Minh nếu các bạn nào đang ở Hồ Chí Minh hoặc là gần Hồ Chí Minh đây là chương trình hoàn toàn đặc biệt rất đặc biệt bởi vì đây là những trải nghiệm trong hơn 13 năm kinh nghiệm đầu tư trên thị trường chứng khoán Dũng sẽ có những cái trải nghiệm để giúp chúng ta hiểu rõ về tư duy đúng trên thị trường hiểu rõ làm thế nào để các bạn có thể đầu tư chứng khoán mà kiếm được lợi nhuận bền vững hiểu rõ là làm thế nào để bạn có một cái công thức để gì ạ à? thành công mua được những siêu cổ phiếu mua được những cổ phiếu tốt nhất thị trường hiểu rõ là làm thế nào để bạn có thể quản trị cảm xúc hiểu rõ rằng làm thế nào để các bạn có thể trở thành những nhà đầu tư lão luyện giống như Dũng trong suốt nhiều thời gian vừa qua từ một nhà đầu tư thất bại từ nhà đầu tư bị thua lỗ như đầu tư mất mát rất là nhiều thậm chí là trắng tay thậm chí là có những lúc mà tiêu cực rất là lớn tuy nhiên sau một giai đoạn nghiên cứu học hỏi từ những nhà đầu tư thành công từ những trải nghiệm của mình Dũng đã rút ra được những bài học tuyệt vời để mong rằng là giúp cho các nhà đầu tư chứng khoán thành công với chiến lược đầu tư thành công đó là chúng ta chỉ cần mua cổ phiếu vào những thời điểm tốt nhất thị trường chỉ mua cổ phiếu vào những thời điểm mà có cái lợi nhuận biên độ cao nhất đó là công thức của sự thành công mong rằng sẽ hẹn gặp lại các bạn ở Hồ Chí Minh nhớ là đăng ký vào cái đường link bên dưới bởi vì mong rằng là sẽ được hẹn gặp và nói chuyện trực tiếp với các bạn trong một chương trình hoàn toàn miễn phí nếu các bạn thấy là chỉ có 100 suất miễn phí nếu các bạn nào đăng ký sớm đăng ký sớm thì chúng ta sẽ là những người miễn phí tham gia chương trình này chương trình này thực sự là tuyệt vời nếu các bạn thấy rằng là trong chương trình này tin tin chắc rằng là nó có thể làm thay đổi cuộc sống của bạn từ mọi khía cạnh khác nhau về mối quan hệ về cuộc sống về tư duy đầu tư về chiến lược đầu tư về cảm xúc đầu tư đặc biệt là những những người hành động mạnh mẽ nhất trong đầu tư xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn ở Hồ Chí Minh xin cảm ơn rất nhiều 拜拜。